Đây, Loki và Nancy Nancy đến uh, lấy giống lần thứ hai À đây mới là lần đầu hôm trước là đến là để xem chơi thôi Hôm nay mới là đến lấy giống chứ ở đấy đây chào con được cứ giữ nguyên dây đấy để chào con được qua ra ra cái là đã ham hố quá rồi kỳ đứng yên đi giữ luôn dây bóc luôn giữ đấy đứng xích ra kia để quay đoạn video nó kệ nó đi cứ đứng giữ con đực ở đấy cho cái vờn quay chờ tí thằng khang nó phải vào thì nó mới yên chứ không là lan ti ra nó hóng Đây, Loki và Nancy à, để cho Loki nghỉ một tí đi. nghỉ một tí cho nó đỡ mệt đi tí vào là làm việc thôi giữ nguyên dây đã cho nó nghỉ một tí đã ra cái là làm việc thôi rồi cho tao uống nước đi. Khang đi một cái nó Nancy ra nó đứng hóng luôn cứ lượn tí nó ra cửa đấy, kéo ra góc đằng đấy em kéo ra góc đằng kia kệ Nancy cho Nancy ra vào giữ để cho được nó nghỉ một tí Nancy ra quan tâm này thì quan tâm lắm rồi thả đây rồi thả đi ừ. lờ vờ thế này là sẽ còn đái quản đi ừ. giờ cành cao rồi đấy đi ra vào trong chỗ cỏ cái đi si ờ, ngó chuồn cái si con nhảy được sốc chuồn mới ngó đấy nhá ngó xong phải đi ra luôn đấy nhá chứ không đứng lại nhìn đâu ờ cả chị xuống là cứ thả sân mà hàng xóm rồi có mấy đứa trẻ con thích sang nhưng mà ném con trẻ con ấy, thì thấy chó to sợ quá thì cứ đứng cổng chơi thì mình biết gì thế mình nước vào thế là mình ra ngoài cho rồi ra chỗ cỏ đi Ra chỗ cỏ đi Ra đây để mà cho bụi nó vào hết chỗ này Rồi Móc dây Giữ tí rồi để Loki nghỉ về kia ngồi chơi Đực mà xong rồi là muốn nghỉ ngơi đấy nghịch quá nôn hết ta nhiều nôn thành bản năng của ngày sau bây giờ nó cứ ăn cái gì bản phát là nó nôn hết từ dây à, ờ, cái đấy là tốt cái cơ thể của nó thế là tốt vì nó ăn vào gì vật nó kích mà phát nó nôn ngay mà tài lắm nó còn ăn cứ ăn xong ăn xong bữa chính ấy, thì bắt đầu mình nôn vì anh hay thả lông nó ừ xong là mình đi làm mình kết hợp ừ. thì ăn xong làm ừ. đi thì thường thì ai cho thấy không thấy không bọn kêu rời, kêu thế thế thế anh mới thấy là bọn Béc dê với bọn Rốt này nhá nó cùng là bọn Đức mà nếu mà xếp hạng xếp hạng xếp hạng thông minh là bọn Béc dê còn cao hơn nhá nhưng nếu nuôi bọn Rốt là nó khôn hơn nó tức là nó nó khôn ở đây là nó nó nếu mà với người nó nó khôn hơn mà nó để ý chủ hơn quan tâm chủ hơn nhiều nuôi bọn Rốt là sướng hơn Béc dê này nhiều con nó nhiều đô nhiều con bướm không bạch rồi nô thôi Tôi cho vào vào đấy không cho cho Loki nghỉ bên ngoài ra đây lên hình ra xem nào thì anh Tân anh bảo anh lấy xe để anh đi tiêm thì hai anh em vẫn đang ngồi nói chuyện đây mà tôi gần lắm y thế này đâu ngồi gần tôi ngồi xa đâu mà thấy nó thấy anh cái phi xe ra phát được mẹ nó ra nó sủa nó dọa nó dọa nó dọa dám đi xe ra khỏi nhà giữ đồ mà trong khi không phải nhà mình vừa mới ngồi chơi tí nhưng mà chủ ngồi đấy thì nó không biết là đồ nào đi ra khỏi nhà mà ra gì đâu thầm chí của quen như ở nhà nhưng bọn này nó đều tất cả cho ra ấy mà mà mà mà, mà Loki vào đây lạ mà thôi Loki đi vào đây đi vào đây vào trong vào trong thôi đừng có cố nữa Ê. làm gì còn cái gì nữa mà cố đi vào đây đây nhanh